khi giải phóng miền Nam xong rồi ừ, sư đoàn 34 được hành quân cùng quân đoàn 2 ra quân đoàn 2 thì đóng quân đoàn bộ đóng Huế còn sư đoàn 34 ra đóng ở Nghệ An Đô Lương bây giờ đang là thủ phủ đấy thì đơn vị tôi là được đóng ở Đô Lương Giang Sơn năm 1977 thì uh, tình hình bên Lào có lục đục thì ta trung đoàn của bọn tôi là một nửa sang giúp bạn thành lập cái uh, ờ, cái đoàn 176 sang bên giúp. Đến tháng 10 năm 1978 chúng tôi đang đóng quân ở huấn luyện quân tăng cường à, anh em của Nghệ An à, tại là là Giang Sơn Đô Lương Nghệ An. Thì à, đơn vị chúng tôi là ừ, trung đoàn 2 có nhiệm vụ huấn luyện quân tăng cường. Đã huấn luyện quân tăng cường thì năm 77 huấn luyện một đợt ở Thanh Hóa đưa vào Tây Ninh. Đầu năm 78 huấn luyện một đợt của quân Hà Tĩnh đưa vào là là An Giang. Năm cuối năm 78 tháng 11 năm 78 thì đang huấn luyện quân của Nghệ An 2.000 hai quân. Chuẩn bị để ấy thì có lệnh hành quân tháng 11 cả trung đoàn hành quân bằng tàu hỏa từ ngã ba Giang à từ uh, vào đến là Hố Nai, xuống Hố Nai đi ô tô vào Cần Thơ đi từ Cần Thơ đi lên vào biên giới là Hà Tiên trung đoàn tôi là vào Hà Tiên là bằng đường thủy đi bằng tàu thủy vào ngày ấy là ngày 23 tháng 12 năm 19 nó đánh đầu là địch nó thằng 41 nó sang nó chiếm của trung đoàn nó chiếm của cái ờ, chùa xà xía hà tiên đấy thì tiểu đoàn 4 đánh đánh ờ, giải phóng cái chùa xà xía. thì 23 à, ờ, đêm 22 dạng 23 thì tiểu đoàn 4 tiểu đoàn 4 là có nhiệm vụ đánh giải phóng lấy lại cái chùa xà Xía mình đánh tập kết khoảng tầm một tiếng hai tiếng thì là tiêu diệt rồi thôi vì nó lực lượng nó ít là một thứ hai là mình tập kích nhanh nên là diệt giải phóng được tháng à, mùng 7 tháng 1 là bọn tôi bắt đầu đánh sang Campuchia lúc bấy giờ thì à, à, đơn vị tôi thì à, là tiểu đoàn 4 thì lúc bấy giờ tôi lại sang làm tiểu đoàn phó thì tôi sang làm tiểu đoàn phó tiểu đoàn 5 làm lực lượng cho tiểu đoàn trung đoàn đến tháng đến mùng 7 tháng 1 năm 1979 là bắt đầu tiểu đoàn tôi vượt biên giới đánh sang cái huyện Túc Mía của Công Ông Trạch. Đấy, thì bọn tôi đánh thì như vậy là đêm mà đầu tần là tiền nhập vượt qua là lội qua cái khu vực rừng tràm lúc ấy nó sâu khoảng tầm đến, ngang thắt lưng đấy, vượt qua lúc bấy là đang là, là, là bên chỗ đấy là đang bị lụt rồi đấy bọn tôi đánh sang Túc Mía thì sáng hôm sau là đánh chiếm được cái à, huyện Túc Mía. Ngày hôm sau nữa bắt đầu là bọn tôi đánh lên đường 36 à, Công Mông Trạch. Đấy. Thế và chiến đấu với bọn 41 ở đấy tương đối ác liệt. Đơn vị tôi à, cũng bị địch nó bao vây. nhưng mà trung đoàn giải cứu thì nói chung thì à, phải truy quét đánh khoảng tầm là à, thời gian chắc cũng phải là một tháng thì mới vào đến chỗ thành phố ờ, Campuchia. Đấy. Xong rồi là chúng tôi là đánh lên là khu vực là là, là, là Tà Keo, tỉnh Tà Keo của Campuchia. Đấy, đến qua đèo 24 là lên ờ, như vậy là nói là giải phóng Campuchia nhưng mà địch lúc bấy giờ thằng 41 nó bỏ chạy, nó chạy chứ nó không nó, nó có chống không nó kể chủ yếu nó chạy thế nên là mình truy quét mình đánh địch sau phải 10 năm nữa mình mới rút khỏi Campuchia được cơ mà Đấy, đơn vị không vào Phnom Penh mà đơn vị tôi đánh tới Ta Keo thì đánh vào trong núi vào trong núi lớn đánh vào khu vực núi lớn đánh vào ngã ba Ang Tờ Som chốt giữ khu vực Ang Tờ Som giải phóng tỉnh Ta Keo chốt giữ ở đấy truy quét địch ở trong khu vực là núi lớn là của bọn là bốn 41 quân khu Tây Nam. Quân khu Tây Nam này thì như vậy là nó là thằng Tà Mốc là quân khu trưởng quân khu Tây Nam. Rồi đấy. Bọn tôi đánh cho đến tới năm 84, 85 mà vẫn chưa tiêu diệt được nó cơ mà. Thằng 41 đấy là nó dựa vào súng đạn của thằng Trung Quốc thôi. Nhưng mà nó học thì nó học theo cách của Việt Nam. Nó đánh mình nó đánh theo lối du kích. Một là tập kích, hai là phục kích, ba là nó cứ chỗ nào yếu thì nó đánh chỗ nào mỏng mỏng thì nó đánh ba là nó đánh vào chỗ sau lưng đằng sau phía sau thế nên là cũng tương đối bị thiệt hại nhiều nó toàn tập kích thôi chứ đánh đối mặt nó không đánh được vì đối mặt làm sao nó đánh được mình mình dùng như vậy là tới như vậy quân khu 9 là ba sư đoàn rồi Đó. thế rồi mỗi à, quân đoàn 4 quân đoàn 3 quân đoàn 2 Đấy quân khu 7 tới 3 quân khu, 3 quân đoàn mà của nó có 26 sư đoàn mình đánh ra nhanh chóng nó chạy hết nó chạy nó giao biên giới Thái Lan nó tự thủ trong ban nó đánh đến năm 85 chúng tôi cùng sư đoàn 6 xây dựng cái sư đoàn của Campuchia đấy cùng với sư đoàn 8 của tôi lúc bấy là tôi lên làm tác chiến của sư đoàn đấy đưa lực lượng lên Bát Tam Bong lên là biên giới Thái Lan đánh vào căn cứ xào huyệt của 41 ở ờ, trên cà xanh trên bản đồ ấy nó ở trên bản đồ này thì nó ở trong cái giữa biên giới giữa khi mình đánh thì nó chạy sang thái lan nó sang thái lan thì mình không đánh được có năm ý là hình như năm tám hai tám ba đấy mình đánh vào sâu đất thái lan tới 30 cây căn cứ của pol pot là nó ở khu vực gọi là à, à, khu vực bát tam bong trên bát tam bong là khu vực tà xanh nó ở đấy là khi đơn vị của toàn bộ đơn vị sư đoàn à, 6 của bộ đội Campuchia và sư đoàn 8 bộ đội là quân khu 9 cùng với phía Bắc là của quân à, quân khu 5 đánh xuống tiêu diệt cái khu vực Ý là của bọn 41 đây là năm 84 85 thì như vậy là đánh vào một cái căn cứ 25 cái nhà và đánh một cái căn cứ khoảng 7 nhà lúc bấy giờ mới tan tan cái lực lượng chỉ huy của bốt, nó ở khu vực là là là là Battambang trên Battambang ở biên giới Thái Lan là khu vực Tà Xanh mục tiêu của mình là đánh lực lượng của bọn 41 là chính và có hậu thuẫn của hỏa lực với lệ ấy của Thái Lan tiêu diệt các sư đoàn nhiệm vụ của mình là tiêu diệt các sư đoàn đóng ở dọc biên giới các sư đoàn của bốt kết hợp với bọn nên là hoàng gia Thái Lan ấy, quân của hoàng gia đánh tiêu diệt bọn ấy để nó đuổi khỏi khu vực biên giới của Campuchia với Thái Lan nhiệm vụ của nó chỉ thế thôi xong khi tiêu diệt hỏa lực pháo binh các thứ ờ, đánh xong lại rút về nước Campuchia thôi cái đó là cái đó là giữa ngoại giao với nhau <laughs> thì mình chỉ đánh đến thế thôi nó kêu thì nó kêu trên ngoại giao thôi chứ còn mình đánh xong thì mình rút chứ mình có ở đấy đâu mà mà nó biết được mình chỉ biết là bị tiêu diệt bọn bốn bọn hoàng gia thì nó kêu nó kêu là đánh nhầm nó chỉ Thái Lan nó bảo là Việt Nam nó đánh nhầm sang bên mà mình cũng bảo là là bộ đội đánh quá đà đánh nhầm đánh quá sâu vào là sang nhầm sang đất Thái Lan chứ nó có bảo mình xâm lược Thái Lan đâu ờ. chủ yếu là bọn bốn bốt nó chống cái bọn ừ, hoàng gia thì quân nó nó chạy nó không không dám chống đâu nó chống thế nào được cái quân của, của Việt Nam quân Việt Nam mạnh lắm làm sao mà chống được tác chiến của mình ấy khi đánh sang Campuchia ấy là tác chiến của mình là là là theo theo cái kiểu đánh đánh hiện đại đánh hiện đại ờ, bôn bốt nó đánh mình nó đánh theo kiểu du kích mình ngày xưa thì đánh mỹ thì đánh theo kiểu du kích trong khi mình đánh ngụy nó đánh theo kiểu hiện đại mới đánh theo hiện đại có hỏa lực ừ, chi viện có xe tăng hỏa lực ừ, pháo binh chi viện bộ binh ờ, tấn công đấy là tấn công theo cái cái lực lượng quân của mình ấy nói lúc bấy giờ thời điểm lúc bấy là chú là tác chiến của sư đoàn ấy, quân của mình là bây là đông đấy hỏa lực của mình là mạnh bút bốt thì nó chạy nó hết còn làm gì đánh lớn là ít lắm mình không phải đánh lớn nhưng mà quy mô tổ chức lực lượng của mình là quân của mình là đông nhiều lực lượng nhiều thế nên là hay bị mìn hay bị mìn mìn giải của thằng thằng thằng 11 là một hai là mìn xe tăng nó chống tăng là hai cái thứ ba là phục kích mình đi là nó phục kích là phục kích như ngày mình mình phục kích đi bọn mỹ ngụy đấy cũng thế chui vào ổ của nó là ăn đòn thôi trong chiến tranh thì phải nói là lúc làm lính thì kinh nghiệm thì không nhiều nhưng bắt đầu lên làm cán bộ chỉ huy thì có kinh nghiệm bắt đầu với kinh nghiệm thì sang campuchia thì có mỗi một cái kinh nghiệm mà phải nói là tôi phải áp dụng phải nói là cũng cũng cũng, cũng ấy chứ không cũng nguy tức là khi mình hành quân thì khi đằng đầu ấy, phía đầu là phải tinh giỏi nhọn đi đi đầu nhưng ở sau ấy không không phải đánh theo kiểu mỹ đằng sau phải hai bên sườn thì lại phải mạnh có hỏa lực có lực lượng ở phía sau thế nên khi đỗ lại khi nghỉ giải lao hay khi ấy thì đằng trước là giỏi nhưng đằng sau là phải mạnh đấy cái đằng sau này này đằng sau vì thằng địch nó hay đánh đằng sau gọi hay đấy như sườn thế nên là bọn tôi là phải phòng thủ đằng sau đấy, phòng thủ đằng sau là cái kinh nghiệm kinh nghiệm phòng thủ bên sườn phía sau phải mạnh kinh nghiệm là rút ra ờ, rồi trong các cái trận đánh để đánh lại là bọn 41 đấy cái kinh nghiệm nữa là đi không phải là là đất nước của mình đất nước của nó thế nên đi là không được đi được mòn đi khi quay về đi đường khác và phải đạp dừng cắt đường đi ra đối khác không lại ăn mìn hoặc bị của địch nó phục đấy là kinh nghiệm và phải, phải biết như thế thì mới được áp dụng của mình ngày xưa như thế nào mình phục như thế nào thì bây giờ mình dùng lại nó sẽ phục vào những đường mòn nó sẽ phục vào nơi mình hay đi nó tập kích vào nơi mình là chủ quan đánh vào phía sau thì mình có những kinh nghiệm ấy mình chỉ huy anh em từ cấp lúc bấy giờ tôi sang tiểu đoàn xong rồi lên trung đoàn xong rồi lên đó là tác chiến cho đoàn là phải như thế thì mới bảo vệ được chứ không là ăn vào âm mưu của nó ăn vào ổ phục của nó ăn vào mìn của nó sau này tiếp xúc thì mới thấy sợ đơn vị à, có những đơn vị ăn cạn một cái hồ thì dưới hồ toàn bộ xương xương Dạ. Xương đấy, ăn hết nước bắt đầu để tát cá đấy. Bộ đội tát cá đấy. Bộ đội của mình hồ của nó Campuchia mùa khô không có nước đâu. Khô. Các cái hồ chỉ vào những nơi nào một là phun hai là chùa. Quả làm mấy con nước. Hồ rất ít mà vào rừng phải chuối to mới có. Vào hồ ăn cạn bắt đầu tát để lấy cá đấy. Mò được xương mới biết rằng rất nhiều rất nhiều các hồ bị bọn bôn bốt nó ném người trong đấy chết nhiều chết nhiều thì sau này giải phóng campuchia thì bọn tôi cũng được là à, đưa anh em đi tham quan cái ờ, nhà tù tung trang nhà tù tung trang của campuchia một gian nhà đầy toàn bằng đầu lâu Đấy, là chứng kiến tại thủ đô Phnom Quanh, còn ở chiến trường thì ở những các cái hố bom những cái hố nước những cái suối nước xương của thời diệt chủng vứt nhiều lắm nên thấy là sự dã man của bọn nó dân campuchia phải nói cực kỳ phấn khởi vui mừng khi bộ đội mình sang là nhân dân campuchia ra đón, đón mang cờ campuchia ra vẫy đón trẻ campuchia quý bộ đội mình sang là có để cho ăn đói khổ không khổ đói lắm không có gì đâu sang là cho nó cái nắm cơm mà cho cái bánh lưng khô hay là cho cái gói câu khảo sấy nó quý lắm rất ngầm chia sướng lắm chỉ sau một thời gian chỉ mấy ngày hơn một là, là lại hoạt động dân là hoạt động lại bình thường lại họp chợ đấy là hoạt động lại bình thường nó chỉ có cái bọn tàn quân nó vào trong rừng ấy nó ra nó tập kích phục kích nó cướp bóc thôi chứ còn thì là dân à, với với với với, với bộ đội giải phóng quý đơn vị đơn vị của tôi là sư đoàn 8 thì đóng quân từ năm à, sang chiến đấu ở giải phóng Campuchia à, và đóng quân ở Campuchia thì từ năm 79 mà cho đến năm 1986 thì sư đoàn 8 bọn tôi là rút quân về nước. Thì lúc bấy giờ tôi làm tác chiến thì lại khi đơn vị rút quân thì nói luôn là những đồng chí là một là ở quân đội lâu năm, 5 6 năm trở lên. Hai là những đồng chí yếu sức khỏe thì cho về, chứ ai người ta cho về. Tôi thì lại được điều lên Nông Penh vào sở chỉ huy tiền phương của quân khu 9 nằm ở Nông Penh. Thì sư đoàn 8 của quân khu 9 rút quân về Tiền Giang, đóng quân ở Tiền Giang. Hiện nay sư đoàn 8 vẫn đang đóng quân ở đấy và là sư đoàn chủ lực đủ quân của quân khu 9 đang đóng quân ở Tiền Giang, ở Gò Công. À, đơn vị của tôi là được ừ, xây dựng cái lực lượng sư đoàn 6, sư đoàn 6 của Campuchia. Từ khi bắt đầu năm 80 là đã tuyệt quân của bộ đội Campuchia và bắt đầu huấn luyện thành lập hẳn một từ trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội cho đến sư đoàn là thành sư đoàn 6. Sư đoàn 6 của Campuchia là đóng tại khu vực Campuchia Tà Keo. Đó, bà đảm nhiệm sư đoàn ấy đảm nhiệm Campuchia Tà Keo. Và sau này ấy, lên là trên Bát Tam Bong và khu vực Tà Xanh để chiến đấu cho đến sư đoàn tôi có nhiệm vụ đưa là các cái đồng chí sang gọi là làm cố vấn quân sự thì chính trị làm cố vấn quân chính trị và quân sự làm cố vấn quân sự đại đội trở lên là có một đồng chí là giúp tiểu đoàn là có hai đồng chí là tiểu đoàn trưởng và giúp cho tiểu đoàn trưởng và một đồng chí chính trị làm chính trị trung đoàn thì có một sở chỉ huy trung đoàn trực tiếp giúp cái trung đoàn một đóng ngay cạnh gần trung đoàn tôi đóng ở đây thì cái trung đoàn nó đóng ở kia liên lạc với nhau bằng máy à, QR Selom thì vẫn là xây dựng đủ quân huấn luyện cũng bộ đội ta huấn luyện đưa ra lực lượng là đưa huấn luyện huấn luyện tới từ năm suốt từ năm 82 là bắt đầu đủ quân nữa. cái cái sư đoàn ta 6 đủ quân 82 mà đến 84 mới bắt đầu hành quân lên phía là là biên giới Thái Lan để đánh bọn 41 ấy. Năm 1989 là mình đã dựng toàn bộ được cái quân đội Campuchia mạnh, đủ sức bảo vệ ờ, đất nước Campuchia đủ sức rồi nhé hai là chính quyền từ cấp xã phum trở lên đã có chính quyền mạnh ờ, lực lượng đến năm 89 còn chỉ 10 năm xây dựng lực lượng chính quyền quân đội cũng đã mạnh trang bị của mình của là là là, là Liên Xô trang bị vũ khí đầy đủ cho bộ đội Campuchia nó thành một lực lượng chủ lực mạnh mình cái của mình cái trang bị của mình còn kém chứ của nó trung trung đoàn mình có ô tô là cũng ô tô nhưng mà chỉ là ô tô dép ô tô mui trần ấy. còn trang bị cho thằng trung đoàn trưởng trung đoàn của thằng campuchia hẳn xe uat của liên xô đó vũ khí hiện đại như vậy là chiến dịch giải phóng campuchia và dựng nước campuchia của mình rất hoàn hảo khi 89 rút quân coi như là đã hoàn thành để lại đây chỗ này là bí mật quân sự chứ không thể nói ra là để lại lực lượng dân sự dân sự của bộ đội nhưng mà là dân sự ở lại để trang bị đầy đủ ở trong rừng sẵn sàng chiến đấu nếu như bùn bốt hoặc bọn lật đổ mọi thứ thì mình giúp chính quyền ở trong rừng đấy vẫn ở trong rừng quân khu Lúc bấy giờ à, tôi là quân khu ở tác Kiến Quân khu xây dựng một lực lượng lữ đoàn sẵn sàng chiến đấu giúp bạn sau hết năm 19 năm 90 à, rút quân về nước hết con à? thì hết không có gì cả. Ờ, năm 99 là rút hết về rồi còn đâu chỉ còn lực lượng mỗi quân khu có một lữ đoàn thôi xong cái là cũng rút hết vâng. hết năm 89 sang năm 90 là trong quân đội trong quân sự trong đất trong trong không không đóng trong quân đội đóng riêng quân khu hồi bọn chú tác chiến là loại bí mật bây giờ thì nói được nhưng mà không thể nói được đưa vào đưa lực lượng xe tăng pháo binh bộ binh lữ đoàn đưa vào trong một khu rừng rộng đó khu vi quân sự đấy đó. mặc áo dân đi ra ngoài là mặc áo dân mặc áo đèn không mặc quân phục đấy ở lại ở lại thời gian ngắn là rút về thôi chứ không không ở lại thì để cho chính quyền người ta giữ thế, thế. ngoài năm 90 là thôi hai cuộc chiến thì việc ác liệt ấy, đấy, khác nhau ở cái ác liệt ác liệt thì mỹ ngụy thì ác liệt ác liệt ấy, bom đạn ác liệt nhiều. nhiều nhưng mà tổn thất mà nói thì hai cuộc chiến thì nó cũng không kém nhau bao nhiêu cuộc chiến campuchia cũng mất mát bộ đội giải phóng bộ đội việt nam cũng hy sinh nhiều với đất nước campuchia hy sinh nhiều lắm chứ không phải ít đâu Đấy, nó không tổn thất lớn như đánh Mỹ đánh Ngụy nhưng mà hy sinh con người cũng có nhiều Đấy, nói như thế thì cái này là tổng kết chiến tranh thì cũng đã nói trong chiến tranh giải phóng dân tộc của mình mất là vài chục vài chục nghìn Quảng Trị là hàng chục Campuchia cũng phải hai chục khoảng ấy cũng mất mát nhiều hy sinh cho đất nước Campuchia cũng nhiều nhưng mà ở, ở ờ, nhìn lại đất nước Campuchia thì cái cái cái cái cái đối xử thì cái đất nước Campuchia có một cái đối xử với Việt Nam mà đến vừa rồi lại có cái chiến tranh biên giới đấy cũng lại tranh chấp nhau biên giới ấy là cũng cũng trục trặc cũng không không phải là là hữu hảo lắm như vậy là Campuchia thì nó nó thờ thờ bên Campuchia là thờ bốn mặt tượng tượng Phật bốn mặt chứ không phải hai mặt mình còn hai mặt trị chúng nó hai mặt nhưng nó là bốn mặt thế nên là cái cái lại là là nó không phải là chống đối nhưng nó loại là như biên giới đấy lại nó, vô ơn là cũng có à, chúng tôi à, khi à, đánh à, sang Campuchia giúp bạn cũng như là giúp chính mình vì nếu không giúp bạn để giải phóng Campuchia thì nó cũng quấy rối rồi nó đánh trang rồi gây tàn ác với nhân dân Việt Nam thế nên là giúp bạn cũng chính là giúp mình chúng tôi cũng hoàn thành nhiệm vụ của người tình nguyện Việt Nam ở Campuchia à, là với tình ý nguyện của là là là bộ đội là giúp nhân dân Campuchia khỏi ách thống trị của Bôn Bốt diệt chủng